<coughs> ok bắt đầu cái chim đầu tiên ngày hôm nay thôi chúc anh em là con à, assassin creed odyssey hình như là tập 10 11 12 vậy đó tôi không nhớ nữa nói chung là cứ ờ, tập tiếp theo của cái tập trước <laughs> mới thật ra thì tôi làm xong ờ, con game á tôi sẽ ờ, dục qua bên youtube lúc đó là tôi sẽ để trên cái màn hình ờ, thu nhỏ rồi tôi để ở ngoài tiêu đề là tập mấy anh em cứ dựa theo tập mà coi thôi tôi đang livestream trên facebook nha còn anh em nào mà coi lại bên youtube thì vẫn coi lại bình thường thôi tiếp tục thôi mình cấp 18 rồi con này hình như tôi coi hồi bữa là nó phải lên tới cấp 60 cấp full của nó là sao cấp 60 vậy còn khá là lâu á ta đang trên thuyền đang chiến đấu từ từ từ từ nha từ từ để tôi cài đặt lại cái ờ, điện thoại tôi đã để vô đọc comment cho anh em với anh em chứ chỉ vậy rồi ok được rồi <clears throat> bữa trước là mình đang uh, chiến đang làm cái nhiệm vụ uh, đánh tàu để tôi nâng cấp con tàu tôi lên nữa mình làm biến lụm gỗ quá không có gỗ để nâng cấp đây nè khó chịu không đủ gỗ để nâng cấp chắc phải bỏ nhiệm vụ thôi đánh có lại tụi nó đâu giờ làm thử nha làm được thì tốt còn không thôi tông mày mày Ủa sao nó đông tôi luôn vậy Núp xuống chìm tàu một con không chắc cũng làm được cho chìm luôn một chiếc rồi để hoành lại đó cứ từ từ tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo chơi cái phần này tôi nhớ lại thời trước chơi uh, con assassin 4 à đông mày đốt từ từ nó tản ra đã núp xuống khó chịu người ta bắn đầu quá tông mày hai chiếc chìm luôn hai hào lai sớm vậy hả à hôm nay tôi ớt, uh, ờ, tôi không đi làm á win win win win win còn chiếc thôi giờ mình có ba chiếc Spartan không lẽ mình không thắng được nó tông luôn ba trên bốn chiếc rồi à dạ nấp xuống đốt đốt mày má mình mình solo nó không nổi rồi giọt giọt giọt giọt giọt hai hai chiếc spa hai chiếc kia sao không có quýnh phụ xài giáo lúc nào thôi anh em mình có mình chỉ bắn cung thôi cái quần xài giáo của mình nó còn nó còn hai viên đạn mà tôi không biết bắn lúc nào sắp xong đó rồi anh em nhớ like video nha nó y chang như bên uh, youtube thôi hào like video giúp tôi nha hào thả tim đồ nhiều nhiều xíu tăng tương tác mày chết đi núp nó sắp xong rồi thả cái ờ, lửa cái nữa win win win win win ngon xong nhiệm vụ rồi tưởng gì xong giờ à, làm tiếp nhiệm vụ khác thôi có một nhiệm vụ nằm đây cấp 18 mình cấp 18 luôn từ từ đây cũng cấp 18 nè chuyển về đây chạy ra đây làm cái nhiệm vụ ở đây đã hôm nay nếu có sức thì tôi sẽ làm 3 k tại giờ mới có ta mới có tám mấy chín giờ thì ờ, tới 12 giờ thì vẫn còn nhiều thời gian còn tới 3 tiếng luôn tới chỗ vụ đó đâu ta khoảng 200 mét Kết nghĩ làm dưỡng sức hả? Đâu có Tôi có công việc khác á Kiểu có việc nhà nên ờ, ốp Không đi làm ngày hôm nay Nên hơn là không đi làm á Nên có thời gian ờ, livestream buổi tối cho anh em nè Tôi đang dự tính là chuyển công việc luôn Thì mai mốt á khoảng cỡ uh, ờ, 9 giờ 9 giờ rưỡi là tôi có thể livestream cho anh em coi được rồi Rồi, leader hao rồi ghê xong nó cũng không đông mấy đâu ui da vải liền té nó hồi nãy người ta bám vô đây đi người ta đâu có mất máu đâu con này phải nhảy xuống rồi nhảy xuống mới chết trời không chết luôn lấy khiên tôi solo luôn solo luôn giờ tôi mạnh rồi à dạ à dạ đỡ một mình tôi có thể solo năm thằng mạnh rồi anh em coi có bị giật lắc không âm thanh ổn không có chuyện gì là phải ờ, nói tôi liền nha tại do là like trên ờ, facebook á, nó sẽ nặng hơn là like youtube tại tôi còn phải mở từ từ quên nữa hình như để còn để chạy ngầm đúng rồi thấy nó hơi giật giật và nó hơi khó di chuyển di chuyển ok Đi trả nhiệm vụ luôn Trả nhiệm vụ cho nhỏ này Ổn ha What are you doing here? Oh, me? I was just in the area. What happened to your associate? He had other business to attend to left in a hurry, so I came to meet you. Hào lâu lâu thả thêm giúp tôi nha Hào Để nó tăng cái tương tác ở đây là nó không phải Không phải như ờ, Facebook, uh, Youtube Youtube thì mình thắt ra mình vô lại Còn đây cứ anh em cứ bấm bấm thả tim thôi Chứ cái trang của tôi ờ, ít kiểu mà ít người xem á thả, thả, thả tim nó không có lắc đâu Còn nếu mà livestream mà đông người xem á thả tim nhiều nó sẽ lắc Ok, cảm ơn Hào. You can swim? I'm a pirate. of Course I can fucking swim. I just don't like sharks. So you're a coward, not a weakling. I don't need to swim if I have a reliable mercenary to do it for me. I can't make a name for myself fishing for <coughs> fame treasure. With the drachmi I'm offering, you can buy any name you want. Mấy bữa này tôi không có tải thêm game mới nữa. thật ra trong máy tôi nó có hai con hai con tôi chưa like lần nào luôn nên tôi uh, chưa tải game mới do là để làm hết những con này nè ví dụ như con Assassin, Creed ờ, Odyssey nè lấy xong con này và xong con uh, Resident Evil thì tôi mới khui hai con kia ra nói chung là làm con nào nó chuyên môn con đó đó để cho anh em coi cho nó cho nó dễ em đã ở đây ok ờ, như ý thằng nào ấy mày nè ô giết con chó luôn giết ngược lại như này đưa cái khiên đây này là này là hunter nha nghĩa là mình có bị ờ, một hai sao mà bị sao á thì ở trên ở trên đầu ở dưới cái chỗ mà để tôi coi coi ở gì nữa nó ở dưới cái chỗ góc bên phải á nó sẽ có cái hình mà năm cái đầu đến năm cái nón thì cứ một nón là một sao mình càng nhiều nón á, là mình càng nhiều sao là cái mình như giết người nhiều á nó nhiều sao vậy thì nó sẽ cử mấy thằng hunter đi giết mình thì bây giờ mình muốn mà xóa sao được á là mình phải đi giết cái thằng mà kiểu mà tăng cái tin á đăng cái tin là là đi giết mình sẽ có tiền này nọ cho mấy thằng không tên giết thằng đó đi thì mình sẽ bị bớt sao lại hoặc là mình cho tiền thằng đó nó có hai cách giải quyết còn không á là mình cứ để một sao hai sao vậy là cứ có hùm tơ cái kiểu này lại giết mình hoài rồi xong nhiệm vụ ở đây rồi giờ mấy này nhiệm vụ nè cái chỗ này nè nếu mà giết cái thằng này là mình sẽ được xóa sao đó đi làm nhiệm vụ thôi mà để cho thằng này sống hơi lâu rồi cấp 16 cấp 16 còn này cấp ôi cũng cấp 16 hay là cấp 16 hết nữa giết để mình đi nâng cấp đồ được á nhà xa quá đi giết đi giết mấy thằng này cực nữa anh em thấy nên đi giết mấy nó không hay là đi làm vụ chính tiếp thôi dịch chuyển ở đây làm nhiệm vụ chính này hay là đi giết hai thằng ờ, kia Nhi em đi lấy iPod về hả? hồi nãy nhắn tin anh nói là đi lấy airpod về chắc là dùng để coi livestream anh đúng không anh em tương tác cao cao nha like nè hoặc là thả tim đồ nè lâu lâu thắt ra vô lại cho nó lên view đồ nè cái có một cái nhiệm vụ ngay đây chứ mình làm gì ta đánh dấu lại nói chung thằng thằng thằng thằng thằng Facebook nó sẽ dễ dễ cho anh anh em tương tác hơn ở chỗ là nó nằm cái, cái thả tim á mình được thả nhiều lần còn thằng youtube đó nó chỉ like một lần thôi nên tương tác này nọ nó cũng hạn chế hơn anh em thấy cái uh, khung cảnh không cái này cái ngôi chợ ở ờ, thời Hy Lạp cổ đại nha thời này thời hy lạp hay là thời la mã ta hình như thời hy lạp mà đúng không con ngựa con ngựa mình đẹp hơn con ngựa này rồi khỏi cần phải cho It looks like I'll have to report you, Socrates. It's what a good citizen would do, right? Oh, very good. Although a bit preemptive without all the details, wouldn't you say? It was a joke. The real question is whether there is Tôi qua này nha. There is a man nearby. Làm luôn. Nhìn nhiệm vụ làm luôn. Mấy nhiệm vụ này là nhiệm vụ chích. Cứ làm thôi. Cách đây đâu rồi? khoảng cỡ 300 ờ, mét chạy luôn anh em thấy k hai nên làm game gì Ồ cái chỗ này chỗ mới luôn tôi chưa qua lần nào luôn Ơ à, Gì mới được vô solo luôn hả đó Quên Chạy lố Chạy vô trong cái khu của nó luôn Đáng lẽ là mình phải đột nhập vô trời thằng cái hàng đông vậy bốn thằng hàng bắn cung nó dí tới công chuyện luôn cái thằng này nó dí tới công chuyện luôn ôi ơi mày à. nó mạnh vậy ơi ơi dạ mẹ nó tôi đã chạy nó còn chọt tôi nữa nó không biết leo đúng không chắc mấy này không biết leo đâu núp lầm thôi giờ tôi sẽ đi giết từng thằng dám đụng vô tôi nó leo lên luôn kìa ôi tôi chậm quá anh thấy tôi rồi khó chịu vậy ui dạ nó bắn đau quá sát thủ vậy chết rồi mấy này nó dí dai thiệt á đâu chạy ra ngoài đây còn dí được nhanh lên nhanh lên nhanh lên leo lên leo lên leo lên núp lòng núp lòng đã thấy tôi rồi ồ nó còn có chó nữa kìa giết ồ xong nhiệm vụ luôn hả Còn thằng nó phản kích cái đòn của tôi luôn Ngáo đá Không lẽ giờ phải solo với nó Mày, mày Đỡ đỡ con này thằng này cũng dễ thôi nếu tôi quên quét nữa lại gần không quét nữa giết một cái thằng nào đó ở đó đó nói chuyện với thằng ờ, mày này. đỡ đi lưỡi hụi lưỡi hụi là gặp gặp hung tơ nó những thằng những thằng này là những thằng hung tơ nè là nó thấy mình có sao trên đầu là nó sẽ canh nó giết mình để nó, nó lấy tiền thưởng chết mày luôn Rồi ờ, vô thành của nó rồi Nó còn chạy nữa chứ Nó thấy tụi nó chạy Trời mày nghĩ gì mà mày chạy Nghĩ gì chạy Socrates said I should talk to you. Bad enough being caught. Better than the man I stole it from. I have enough information. I hope you. Xong. Chủ yếu là nó kêu mình nói chuyện thôi. Chắc nếu mà nhiệm vụ đó mình giết luôn là nó bắt mình làm là nhiệm vụ á. Hello. cứ chờ hơi lắc lắc lắc thôi em coi coi coi có lắc không tôi cảm giác thấy nó hơi lắc lắc thôi Have you decided? It doesn't matter. You surprise because I'm. Of course. The real question. There is. Now you're not. Let me ask you one more. Yeah. That is. I'm not. But if we. Of course you. Okay. Trời cho đồ. Toàn đồ xanh không mặc cái gì. Tôi toàn mặc đồ vàng thôi. Lên cấp. Quá dữ. Lên cấp 19 rồi. 5 Chắc nâng mấy cái combat quá Bị chém Bị chém là mình giết luôn Tăng thêm đam cho mình kêu chó kêu quýnh phụ <laughs> phát hiện là kéo tên bắn luôn mà cái mũi tên mà yếu quá mình phải lên level 20 là cái nội tại nè ở đây là những cái chiêu nội tại nè mình phải lên level 20 thì nó sẽ nhờ thêm một cái uh, thêm một cái, cái điểm kinh nghiệm đây nữa thì mình nhảy từ trên cao nhảy xuống mình đỡ bị mất máu hơn Ồ, con này hay nè giờ nướng cái nào cho hợp lý thôi như vượt năm giao level 17 Mũi tên mới level 13 thôi Ship Nâng cấp tàu nè Tăng thêm đam cung đi Mình xài đam cung hơi nhiều á mình gỗ mình ít quá không đủ gỗ để nâng đi tiếp thôi giờ à, coi coi nó có mở cái gì mới nhiệm vụ mới cho mình không cấp 19 hai hai ngàn rưỡi đi nói chuyện với thằng à đây làm nhiệm vụ chính nữa nè đây có hai ngàn rưỡi nữa đánh dấu lại coi coi nó nằm ở đâu qua một cái vùng đất mới nữa này qua một cái vùng đất mới không có tàu để qua cấp 19 có con thằng cấp 19 nằm ở đây không đã chừa mạng cho hai thằng này ta thôi đi ra đây làm nhiệm vụ chính luôn đi có con thằng cấp 19 ngay đây nữa nè những cái thằng mà hình cái cái mặt nạ đó đó là những thằng trong hội Tepla mình giết mấy thằng đó để mình lấy cái mày đai để nâng cấp cái cái cái giáo của mình cái mũi tên của mình đây nè thì trong cái phần này cái ờ, báo vật địa đàng ủa đâu vậy Berti cái chỗ coi cái giáo đâu ta đây đúng không đây nè cấp level 3 nè giờ mình cần tới 7 mảnh thì mình mới ờ, nâng cấp nó lên được là mình sẽ được cộng thêm máu cái đó là cái báo vật địa đàng á trong mỗi phần nó sẽ có một cái món bao vật địa đàn ha Tôi nhớ phần hai là quả táo quả táo đó là dùng để kiểu mà thơm kiểu đọc suy nghĩ người khác á một là đọc suy nghĩ hai là kiểu mà điều khiển luôn điều khiển suy nghĩ người khác ngưng động thời gian luôn quả táo đó đó hoặc là quả táo địa đàn sang tới cái thứ ba cũng là quả táo mà một là một quả táo khác nhưng mà để lùi chữ đó là phần 3 phần 4 hình như cũng là quả táo rồi phải tôi không nhớ phần 4 là cái gì hồi trước tôi chơi rồi tôi cũng có nói rồi á rồi xong mà sang tới phần ờ, à, hình như là phần unity phần unity là nó là nó là thanh kiếm nó là thanh kiếm thanh kiếm của vua Arthur hay phải thì phải họ sang cái phần à, phần này nè nó là cái giáo của vua Leonidas vua của Spartan á còn cái phần ờ, ở, ở Ai Cập là cái gì ta là cái áo choàng đúng không phần à, phần origin còn cái phần Valhalla thì tôi không biết nó là cái gì tôi chưa chơi Vậy bữa làm xong con này tôi chơi tới Valhalla là biết liền Khoảng Ủa mà đi sai đường rồi Đây chứ Sai đường rồi sai đường rồi Từ từ Quẹo qua đây mỗi lần nâng cấp là tới 100 200 cây gỗ mà mỗi lần mình lậm được có mấy cây không biết chừng nào mới nâng full được cái tàu này nhớ bữa trước tôi nói anh em ông đang ờ, làm nhiệm vụ ờ, cuối cùng của tập trước á là một mình mình quýnh với bốn chiếc tàu lúc đó chắc chắc là tôi yếu rồi kiểu mà tôi buồn ngủ rồi đó nên quýnh nó bị chết bị thua quýnh không lại còn hồi nãy mình mới vô cái mình làm sập bốn chiếc tàu luôn kể cả con tàu mình cũng mạnh chứ đâu có yếu đâu trên cái hòn đảo mới này nè là nó có sẵn một cái thằng trên hội Tepla luôn tôi sẽ qua đó tôi làm nhiệm vụ rồi tôi giết thằng đó luôn để lấy cái mề đai Theo, theo, theo, theo, theo, theo, theo, theo teo kiếm chỗ đậu tàu đó. Rồi tại đây đi Bơi vô thôi Nó không cho vô sâu nữa Tại chỗ này không có không phải là cái cái bến cảng để mình đậu tàu cảm ơn nha hào anh em cứ thả thả tim thả like nhiều nhiều để tương tác nó cao khi mà tương tác nó cao rồi là nó sẽ hiển thị nhiều trên ờ, facebook hiển thị gì kiểu mình lướt lướt nó sẽ hiển thị ra đó thì cơ hội cao sẽ có nhiều người xem hơn khoảng cỡ 900 ờ, mét nữa là tới đây có cây củi đó này ông mà đừng lộng được có bốn cây ba cây mà mỗi lần nâng cấp là 160 180 <laughs> Ủa ngựa đâu vậy quên Xong lấy ngựa Chết đi Lấy da Giết những con thú về đây lấy da để nâng cấp đồ bữa trước hào nói tôi mấy cái con game đó đó tôi coi rồi là con nó phải là con online là phải tải trên steam nó mới mới chơi được nha còn chơi crack này nọ là nó, nó bắt buộc là mình phải làm nhiều bước lắm mà chưa chắc gì xài mà chơi được nữa nên thôi để tôi nghiên cứu là phải uh, kiếm tiền này nọ mưa để mua game chơi chứ con đó crack không được rác mất công nó bị lỗi trời cao vậy thôi xuống thôi tôi đang tính tải con ờ, game bắn súng ờ, Apex Legend về chơi nhưng mà không biết ừ. hồi trước tôi có lại con đó rồi mà tôi thì cực kỳ dở những con game bắn súng tôi chủ yếu là chơi những con game giải đố hoặc là những con game cốt truyện giống vậy nè chứ thuộc dạng mà bắn súng rồi góc nhìn thứ nhất là thôi hay là chơi con những con giống như mà liên minh huyền thoại này nọ là tôi thua Ch vẫn chơi được chứ không nhưng mà cấp 22 luôn kìa mấy thằng lính bên đây cấp cao dữ lắm giỡn giỡn là tụi nó xiên như tôi như xiên que luôn đó giờ đi giết cái thằng à, đeo mặt nạ đó quên đánh dấu nó lại Tôi giết thằng đeo mặt nạ đó tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu khoảng một trăm rưỡi mét kiểu gì kiểu cũng có những thằng bảo kê đó thôi từ từ đục lướt được rồi hay vậy ta nó trong cái nhà của nó có mấy thằng có chó nữa kìa anh em coi bị giật lắc không con chó nha nó biết ngay mà có những thằng báo kê mà giết thằng đó là mình sẽ được đôi dài Đôi giày cấp 19 Từ từ Khó nha Hai thằng đứng bên này Từ từ đó Tôi tôi quét được con chó này ta khó chịu lắm nó đứng đặt ngạc à không có dễ lại phóng lao đâu ý giết giết giết chạy tôi giết được thằng à, gì rồi giờ chỉ đợi cho nó im im rồi mình lại mình giết hẳn thôi ngáo đã ôi ôi né đau lắm giọt giọt giọt giọt giọt giọt giọt tàn hình tàn hình tôi đang hình này <laughs> cái tốc độ tàng hình của mình nó nhanh nó nhanh hơn hồi trước nhiều nó đang canh mẹ đi vòng vòng kiếm tôi mày nè không được rồi chạy tiếp trời nó còn quăng lửa nữa kìa ai da không được rồi chạy luôn thôi thua đông lắm đứt đỡ hao thua đông lắm ôi ngáo đã còn siêu máu mà cắm đầu cho tôi rồi quay lại giết thằng kia ra phải giết hẳn nó mới được nhanh lên giết đi đi xong rồi <laughs> vậy thôi rồi tôi gắn đồ dài vô đó có đồ dài rồi chưa được mở thêm ta phải giết hết mấy hàng này hay sao đó mới lấy thông tin để mở thêm ôi ôi lửa nữa ôi từ từ nhiệm vụ ở một trăm rưỡi mét ba sao luôn rồi thác rồi làm nhiều chính thôi hình như phải xóa sao à xóa sao mới được rồi chẳng sao Sao không được ta? Rồi sao anh? Không hiểu. Hào Hỗ trợ tôi chỗ này coi Tự nhiên nó kêu tôi Là phải làm xong mới mới Nó mới chịu À, à, à. Phải đi ra xa nữa Hippocrates must show humility to ensure public order. prostrate himself before the gods and declare that his skills are gods-given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippocrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. I'm sure there's no need for raised voices. Who are you? I'm looking for a man named Hippocrates. Yet another crazed follower of the madman himself. Tell your impious master that unless he makes a public apology and soon, this priestess of Ira will gather an army of faithful and shut him down. Out of my way! Oh, thank all the gods she's gone. I thought she was going to kill me this time. What's going on? I am Sostratos, Không bình thường à. chết mà có bạn bè chơi co ốp vui lắm. Ừ. Fascinating. Can I speak with him? I'm sorry, he isn't here. I'll find him. Cái con này nè, tôi sẽ cố gắng tôi làm hết nhiệm vụ chính, phá đảo xong rồi anh em mình sẽ đi kiếm những cái uh, vũ khí thần thoại tôi coi tôi thấy có những cái vũ khí thần thoại như uh, cái uh, đinh ba của Poseidon rồi có uh, cái xét của thần rớt rồi uh, như cây giáo nói chung là nhiều vũ khí lắm perhaps Hippocrates can teach you something about helping those in need when you speak with him. How will I know? Head southeast of Hera's Watch, near the Cave of Pan. Cả hai chắc là làm The Sim. Can one man help all of them? Giết gà. Trời, gà nó quýnh tôi nữa. Quýnh, quýnh. Thôi, giết xong nó có trứng nữa kìa. <laughs> à, mình chưa mở map ở đây chắc là sẽ mở map luôn và lại đây mở map luôn đi 187 mét mở map đi để mình có quay quay đi quay lại mình dịch chuyển nó nổi dễ á lo làm vụ không lo mở map mốt cái mình dịch chuyển mình phải chạy về cực lắm không không dịch chuyển được không phát chưa vào được 50 mét Nhà này hả ta Đúng rồi Anh em ờ, comment nhiệt tình vô nha Không nhất thiết là phải nói chơi trong game đâu Có comment nhiệt tình để tôi có cái tôi nói xong mở map vậy đó dịch chuyển về nó khỏe chạy về đây khoảng cỡ uh, ờ, 700m ở đây nó có một cái chỗ để mở map luôn nè chắc chạy qua đó mở luôn ôi vô lửa Ôi, người chạy đâu vậy? Rồi kẹt luôn rồi. đâu ngựa đâu rồi con ngựa nó bị kẹt rồi chạy cái ngoài đồng trống này nè chạy ngựa nó mới nhanh còn trong thành phố nó chạy nó kẹt chỗ này kẹt chỗ kia khó chịu bắt đầu tăng tốc nè mình sẽ hướng theo cái chỗ để mở map trước một trăm rưỡi mét gì đây nó lại vô cái cái, cái chỗ đi cái chỗ của tem địch nữa rồi ở đây là một cái thành bang khác nha nó để cái lá cờ hình cái đầu con chó đây nè à khu này không có địch đâu trong đây là một là lá cờ của Sparta là hình tam giác hình của uh, hình tam giác nó giống hình của bên phe assassin đó. rồi thêm một cái bên phe là phe hình để hình con uh, con cú hình như là phe tháp la thì phải hoặc là phe phe phe của la mã à, của người la mã hay sao đó cũng nắm được còn một phe này nữa phe hình đầu con chó nữa nhạc hay không được cái mấy cái nhạc này nó không dính bản quyền xong xuống thôi ở ngoài mà mình nhảy kiểu này là gì? xuống dù có xuống được cái cái cái đống rơm hoặc là đống lá này cũng gãy cổ mà cái cú nhảy đó là cái cú nhảy là thương hiệu của con game này rồi từ phần 2 từ phần 1 leo lên cao rồi mở map xong nhảy xuống chứ không có leo xuống Là nói chuyện thôi ông này ông thầy thuốc chữa bệnh In the immediate sense, yes. But more importantly, he suffers from neglect. Neglect? Good food, warm clothing, so much could have helped. But since other caretakers assumed his condition was a punishment from the gods, they neglected him. Challenging tradition. You must be Hippocrates. Yes, I'm also very busy. Lựa This is important. Where are all these people coming from anyway? Patience, mercenary. They come from everywhere, but this is mostly overflow from the sanctuary of Asclepios. It's been crowded there since the war began. And with crowding comes sickness. Thời này có uh, Kratos chưa? Kratos trước thời này chứ? Kratos trước thời này. Thời đó còn thần mà. Thời này là Did you ask him to pay you for this delivery? Of course I did. I'm a Mystios. Tôi nhớ là con thần thoại Lạp này nè, nó chia làm nhiều nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là không có thần, không có gì hết. Kiểu dụ dụ dụ chống trơn. Sau đó bắt đầu bắt đầu cái kiểu mà trời dưới đất tách ra là có mẹ Gaia là trời là là đất đúng không xong bà sinh ra bà sinh ra mà là trời biển không khí xong rồi bà lấy trời làm chồng <laughs> tôi nhớ mà là ông kỳ Uranus thì đúng rồi Uranus là trời xong rồi á người hai người này đẻ ra là sáu sáu đứa sáu đứa tay tay tần là vị thần kiểu mà khổng lồ á là sáu vị thần sáu vị thần uh, kiểu thời hỗn nguyên trong đó là có từ từ để tôi nhớ hình như có atlas thì phải atlas nè có uh, thần mặt trời thần mặt trời tên gì ta helios thần mặt trời helios rồi uh, thần biển và một thần nữa là thần uh, thì Kranos này là kiểu mà nói sao ta thần Kranos này là nhờ kiểu là mẹ được mẹ gây ra là kêu đi giết cha đúng rồi nghĩa là ông cha đó ông uh, Uranus á cái ông mặt trời ông ông thần trời á ổng là kiểu mà không có thích không có thích cái tụi mà uh, quái vật mà ổng với bà bà Gaia đẻ ra nên ổng kiểu đầy những cái con quái vật đó xuống trong đó là có tụi sai lớp nè một mắt nè là cũng là do thường cái ra nó đẻ ra Thì đẩy bộ tụi xây lớp Rồi đẩy một số bộ phận khác nữa xuống dưới địa ngục Lúc đó là dùng uh, kêu Xong cái bà Gaia bà kêu uh, nó thôi Giết cha để kiểu mà Giải phóng cho những thằng đó Xong là Cái câu chuyện Nói chung là nó nó cũng đang tối dữ lắm Xong ra nó đâu phải giết đâu Nó còn của quý của ông này dục xuống sông nữa dục xuống biển nữa xong là sinh ra được cái bộ vị thần là vị thần sắc đẹp và tình dục đó xong rồi à, ông thần bầu trời này chết đi để lại cái cái cái, cái gia sản này cho Kranos nhưng mà thằng Kranos này nó là nó biết được là kiểu mình nó tiên tri được là mai mốt á con nó sẽ giết nó y chang như là lúc mà nó giết cha nó vậy đó nên ờ, khi mà cứ nó cứ đẻ ra đứa nào á là nó nuốt đứa đó là nó nuốt luôn cả ờ, ham hay gì nuốt luôn cả, cả thần địa ngục nè rồi Poseidon nè là hai người đó là hai người anh của ờ, Zeus nhưng mà khi mà Zeus sinh ra thì cái bà mẹ của Zeus á là vợ của Kranos á lại thấy thương con mình quá nên kiểu lấy cục đá thế cho thả thế cho Zeus ra nó không biết nuốt luôn nuốt cục, đá vào bụng luôn xong lấy rớt á đem cho Gaia Gaia là bà nội của rớt á nuôi và Gaia thì để rớt trên một cái hòn đảo hòn đảo đó thì cho một cái con cù cù đó là cù thần lạc sữa không bao giờ hết nuôi ờ, rớt tới lớn luôn khi mà rớt lớn ở một rớt biết được cái tin vậy là đi giết Kranos giết được Kranos nhốt Kranos xuống địa ngục thả hết anh em ra và từ đó là rớt làm kiểu mà vua của các vị thần của trên đỉnh Olympus là các vị thần trẻ đó là cái thời kỳ trước thời kỳ trước của Kratos xong rồi tới thời kỳ Kratos là cái thời kỳ mà của uh, God of War còn cái phần này là sau cái phần sau cái thời đó nữa có nghĩa là các vị thần là yên vị trên đỉnh Olympus rồi không có dính dáng gì tới Trần gian này nọ nữa đó Ôi, ngã này sao cạo chọc lóc vậy? Hai nhỏ này cãi lộn, à xong nó bắt cái nhỏ này cạo đầu á. peasants need my attention. Kill my. You said a little bit of her hair. Explain this. <laughs> Explain? It's clear, beautiful, gullible, idiot girl falls prey to her competition. She set me up! Etios picked her instead! He, <laughs> he didn't even take a second look at me. I was promised Rachmi. Just give it to me. I didn't sign up for any of this drama. Technically, the girl asked you for the items, not me. She's making fools of us both! Kill her, Mistios! You're crazy. You'll pay for this. She played the game and she lost. There's nothing to pay for. You believe she's innocent in all this? She tried to get ahead with magic, so spare me the hypocrisy. Just leave and take your bald friend with you. Please, Miss Theos, do something. Giờ một là giết. Giết đi. Dạ, tôi khát máu chiến dữ lắm. Stop. Ây da Nghĩ gì, nghĩ gì, nghĩ, nghĩ gì quýnh tay không Ây da, trông vậy cho hai tụi bay dính độc Tội nghiệp <laughs> Chết luôn Chết bành háng luôn Thôi nha xong rồi trên cái đảo nhỏ này có nhiệm vụ nữa nè cấp 19 luôn ở đây nó mở nhiệm vụ phụ cho tôi quá trời nè tôi, tôi coi vòng vòng coi mấy nhiệm vụ phụ chắc làm hết đi mình như mình chưa đủ mình chưa đủ để để để mình nâng cấp cái giáo đúng không 7 miếng bao nhiêu miếng rồi mấy ba miếng nè phải 7 miếng mới nâng được đúng không giờ phải đi làm cốt chuyện nó mới mở hết cái này cho mình nâng quét cấp 20 20 không à 4 trên 6 cấp 19 này giờ là dịch chuyển về đây hả tôi mới giết hàng này ghê á cấp 19 cấp 20 cấp 37 cấp 19 cấp 19 đó thì chỉ như đây làm cấp 20 xong chạy giọt qua đây làm ba cái này nữa là đẹp Cần thôi làm gói dữ ừ nhất đầu luôn á Sao mình lại về đây rồi Từ cứ xuống đã Cấp 20 là nó hơn nó hơn mình một cấp á Nên quýnh phải cẩn thận không thôi chết ngược từ từ sao nó chạy dữ vậy né được thằng đó nó mạnh không ta lùi hồi lùi hồi chạy vô thằng cấp ba chục cứ quýnh xỉu luôn á thành của rồi vô thành rồi quýnh lộn rồi Vô thành rồi, vô thành rồi. Một cái thành chiếm đóng của tụi ờ, phe áo xanh. Tôi gọi cho dễ. Üç koban. Đông lắm. Thành nó to hơn. Nó còn đổi cai chật cho nhau nữa kìa. Nó không leo lên được nữa kìa từ từ từ từ từ từ từ từ rồi tới công chuyện đó rồi nó đứng về tới công chuyện đó rồi giết anh em mà muốn nghe về thần thoại Hy Lạp nhiều nữa thì uh, để tôi chơi con nào mà dính dáng thần thoại Hy Lạp nhiều đi tôi cả anh em nghe tại tôi có một cái cuốn sách về thần thoại Hy Lạp á về tắm cho mấy trang thì cái nó nó viết hết về luôn nó viết hết về cái câu chuyện về về những cái vị thần trên trên đỉnh Olympic luôn và viết cả những cái những cái người anh hùng luôn giống như là Hercules nè đây là giày uh, Jackson uh, Jackson nè rồi nói chung là những cái á thần gọi là á thần giết kiểu mà anh hùng ở thời Hy Lạp chắc anh em chỉ biết được có Hercules thôi đúng không có Besius nữa Besius là là con của uh, thần uh, Poseidon nói chung chủ yếu có hai vị thần thôi là Poseidon với Zeus là đẻ nhiều thôi chứ ờ, thần uh, Hades á nó cũng không sinh bao nhiêu người Giết Trời Nó đâm kiểu đó sao sống nổi Từ từ Rồi nó phát hiện rồi Nó phát hiện rồi Nó phát hiện là có người chết rồi Cứ từ từ Mình sẽ giết hết mấy cái thằng Giết hết mấy cái thằng ở trên trên trên đỉnh đồi rồi Chết đi nhiệm vụ nằm bên kia cứ từ từ giết thôi con thằng ở dưới nè ý <laughs> đứng cho tôi giết luôn tôi đi tôi không để ý nó đâu có biết là nó đứng đây đâu không lao rồi bây giờ mình sẽ giết những thằng ở dưới đất những thằng trên bờ là chết hết rồi những thằng ở trên ở trên là chết hết rồi giết những thằng ở dưới rồi từ từ đừng xây lại nha mày đừng xây lại ôi ôi hên quá xíu nữa là lộ hò hành tung rồi mình quét chưa hết người á trời còn đông vậy còn đông lắm thằng này lên đường với tôi lên đường vô rút đầu có khu kia không năm năm sáu thằng Ừ, kỳ vậy. À mình mình vô tới cái nhiệm vụ luôn, không cần phải giết nữa đâu. Mình đột nhập được vô cái phòng mà không cần phải vô giết nữa. What are you doing here? Hippocrates sent me. Your commander stole his notes, and I think you have them. The ones written by the great Hippocrates himself. I'm sorry. They were burned in the last attack. What? You heard me. The medical tent was burned. At least I memorized the notes before we lost them. I'll transcribe them when I have time, or when the war subsides. Then you'll have to come with me. A patient Hippocrates' treating will die without your help. I have a patient right here who needs my help. Can't someone else take care of this one? I'm the only doctor here. Now let me work. Chửi nó luôn. Isn't enough time. I need you at Hippocrates' camp now. Giác về. <laughs> Dùng gì bị pháp mạnh thôi. Bây giờ trốn ra nè chạy cho mẹ tụi nó không quan tâm không quan tâm chạy chạy thôi chạy thôi chạy thôi dưới cái gì không biết nữa rồi mày ra đây mày ra đây nhóc mày ra đây mày ra đây nó né nữa Thôi Được rồi Kêu ngựa trở về đây Giác không lên Cái gì vậy Thôi mệt quá Đi Nãy đi đường này đúng không lạc đường mà chảo này đi đâu đây về đây hả chắc là về đây đúng rồi nè quay lại cái chỗ cũ á dẫn ông này đi, đi chữa bệnh cho giúp cho dân làng ông này ông không chịu nên mình đấm luôn ông này thầy thuốc mà ông chữa cho bên phe bên kia nó con ngựa sung ghê ha chở hai người mà nó chạy như cái máy nó vậy mà ông rớt ổng <laughs> lên đội luôn tới rồi Axel. How is he, Hippocrates? Poor, but there's still a chance. Did you find my notes? Uh, not quite. Will this do? Who is this? Hippocrates! I am sorry, your notes were destroyed, but I have them all in my head. Then it is your duty to help me save this man's life. Your bệnh. Ok, tỉnh rồi Anh ấy sống What patient? Your mysterious friend attacked me while I was in the middle of an operation. It was the only way to get him here in time. While you did save my patient, the others did not deserve their fate. At least we saved one soul today. If we're finished here, I'll take some time and write down what I remember of your notes, Hippocrates. I'll go see the priest for more information about my mother. Come with me. You've had a busy day. The importance of diet to maintaining one's health cannot be overstated. What good can one apple really do? <laughs> well, taken daily, they can keep the doctor away. But to more serious matters. I know why you're here. You're looking for your mother. You remember her? I was young then. I didn't know how to help. I turned her away. But her look of determination and despair was burned into my mind. It has never left me, and it never will. After, I swore to Apollo that I wouldn't turn away another... Nó nhiều quá. Tua nhanh quá thôi. Send your mother to the sanctuary of Asclepios. Tell the elder priest... Thank you for... Cho cái tôi cái bao tay cấp hai chục mà của bóc nữa đã xài không được còn vừa bắp tôi cấp 19 rồi ví dụ cho hai chục mà mà màu vàng hoặc màu tím còn xài được tôi coi đồ đạt coi không có cái nón nào ngon lành nữa chứ toàn nón xanh không xong nhiệm vụ rồi ừ ở đây nó có một cái chỗ để mình mở map mà nhiệm vụ chính nó nằm ở đây luôn nè chạy thôi chạy qua đây mở map thôi cấp Ôi nó có một cái hang động nè ồ oh, ồ oh. thám hiểm luôn thám hiểm luôn bỏ quá Thường thường vô này có rắn á Ủa đây đây đây đây đây đây đây đây có khe nhỏ chui qua khe nhỏ gán ờ, lên cấp hai chục rồi ốp chứ tập lên được có con cấp lâu lắm ôi xuống rồi tẩm chắc dưới này có đồ quá tàn là mấy cái khoáng chất thôi tiền xong rồi đó cái hang của ban nhảy thôi đi bơi luôn Nhi xong à, vậy chưa Nhi? Anh em coi giật lát không? tôi coi ở bên này tôi thấy nó hơi giật giật dùng cái điện thoại tôi coi nó hơi giật giật không biết là do mạng hay là do nó chạy nói chung con con assassin này nó từ cái từ cái phần mà origin á là tôi cảm thấy là nó nó cứ đơ đơ đơ sao á mở map thôi có nhiệm vụ của thần Hermes mấy nhiệm vụ phụ rồi để tranh thủ nhận hết mấy nhiệm vụ đó rồi lúc mà rảnh á không có livestream á tôi uh, vô tôi chơi để tôi nâng cấp trước ok xong rồi anh ừ. anh cũng chuẩn bị ốp k 1 vụ chính hai cái nhiệm vụ chính luôn nằm sát bên nhau giờ mình sẽ chạy qua đây 560 cây đi luôn tranh thủ làm lẹ cả hai muốn coi, coi game gì uh, nhi một là con uh, con hôm qua Resident Evil Lại vô giết chùm thôi Nói chung từ tôi để ý là chỉ có con chùm đầu tiên á Là giải đố nó lâu thôi Từ con chùm thứ hai trở đi giải làm rất là nhanh Phần trước của cái phần Resident Evil 7 cũng vậy á Nói chung á, là nó chỉ kỹ cái con đầu tiên thôi để anh em chơi đánh giá nó tốt thôi Từ những con tiếp theo đi thì nó, nó lại quá dễ Không biết là con con thứ ba là cái con con cá con vua cá đó đó là con nó nó nó khó hay không thì không biết mà tôi thấy con thứ hai nó dễ nó chỉ có cái là hơi ám ảnh thôi hơi hơi chút bi chút xíu thôi nhưng mà nói về cái con đó thì nó quýnh solo không bằng cái con cái cái con Dimitri con bà bá tước đâu chờ má map nữa kìa tranh thủ má map đi để đây đây để má map một là con đó con Resident Evil hai là con uh, The Sim 3 ờ, ở oh, The Sim 4 nhầm ba là con đi ờ, uh, Dynasty Warrior chắc là trong tháng này là mình không có mở được con nào mới đâu nó chỉ hơi tẩm ừ. nói chung cũng bình thường kiểu mình thấy nó qua nó rồi mình cũng không sợ mấy bây giờ mở map quá trời ha cái nhiệm vụ của mình ờ, nằm cách khoảng cỡ 130 mét quét luôn rồi nhiệm vụ phụ một trống nhiệm vụ gần gần đó luôn từ từ làm ở đây trước đi làm cái nào dứt điểm cái đó đi Sắp rồi, làm thêm một nhiệm vụ nữa là lên cấp 20 Gặp ông nhà điêu khắc à Khắc đá à. Ừ. À, ông này cũng uh, kiểu mà cũng là bác sĩ luôn cũng là à, thầy thuốc luôn ông đeo cái hình à, cái mặt dây chuyền à hình đó là con rắn con rắn nó hai con rắn đúng rồi nhớ là hai con rắn đôi cánh quấn trên một cái cây cái cây đó cây gì tôi quên rồi <laughs> là biểu tượng của thầy thuốc đó, của, của thời thời hy, hy lạp cổ đại treatments so that the glory of Asclepios can be celebrated. Tôi qua thôi Nói chuyện nhiều quá Chửi luôn Hăm dọ luôn Rồi ông này ông dẫn đi Đi thôi Đi theo ông này Ờ, không được đi nhanh nữa, đi theo kiểu mà GTA ờ, nữa και μη δεύρο υπέ. Τεχνολήτη πολύοντε, πολυλίστη λυτήρα κακών, ιστρούς αφρωτών ψυχάς, σύπεα, χασίνη πολιοδών και χώρονα. Ah, I remember this tale. Ngắm gì vậy ta? Có gì đâu ngắm chứ. Em thấy mọi người bảo chơi đời sim gì đó anh. Chơi theo yêu cầu đi. À. Sao em thấy ta anh ở đây anh không có đọc anh đâu thấy comment đâu. Kỳ vậy? The Sim 4 đi à. Ủa sao sao mà Hào lại comment ở ngoài Hào. Dĩ nhiên rồi anh. Trời tính ra là Nhi comment ở bên này bên ở bên ngoài luôn á anh không thấy. Anh em này tôi nói là vô từ từ anh em vô vô chỗ mà trực tiếp của của của cái video á anh em comment chăm trọng á tôi mới đọc được tại tôi mở ờ, nằm ở trong mà anh em comment ở ngoài tôi không thấy hoặc là nó không hiện lên luôn thằng facebook này khó chịu vậy nó anh em cái chỗ mà vui có ok anh em vô vô vô cái trang á comment trước đó anh không ở trong ở trong này nó không có nha à thật hoặc, hoặc là do là là, là, là kiểu tôi thoát ra tôi vô lại á cái nó reset nó không hiện ở trên này mà nó nhảy xuống nó nhảy qua bên ra ngoài không biết nữa kệ đi ủa ông đâu rồi tôi không thấy comment luôn mà Chá trực tiếp nè ờ đúng rồi đó hào comment comment thẳng vô trực trực tiếp trong này nè trong cái video mình khi mình vô thằng facebook nó lại đó là anh em phải vô cái video đang like trực tiếp nè đúng không anh em comment ở dưới luôn tại chỗ mà viết bình luận á chat trực tiếp á thì nó mới hiện lên hiện lên ở ngoài đây à, cho tôi đọc còn không nó chỉ hiện ở bên ngoài cái chỗ mà bình luận thôi mà tôi đâu có thấy đâu rồi vậy chờ k hai làm đợi sim ha Ông này nói lâu quá lẹ đi trời ơi Vừa đi vừa nói chuyện Tại nãy anh thắt ra Chắc vậy Chắc vậy Tôi còn chưa test thử Valhalla là livestream nó có bị giật lắc hay không Chưa thử nữa was very strong-willed, and uh, before too long, it was the priests who listened to her. She was loved, but there an anger in her heart that could not be soothed. Xong rồi. So when her methods turned to Ủa chưa nữa hả? Sao ông cứ tới từng điểm từng điểm mà ông nói? Sợ người ta phát hiện hả? Em lấy comment trong phần trực tiếp. Vậy hả? Anh cũng biết nữa Thôi kệ đi Anh em cứ comment đi mà thấy không tôi không đọc được Hoặc là tôi không có trả lời lại comment đó là anh em comment lại Có thể là nó cho qua rồi hoặc là nó nhảy ra ngoài nó bị lắc á tôi không đọc được Chưa còn cái nào mà comment mà thấy á là trả lời liền luôn Meet me later, near the olive tree of Iraklis. At the entrance of the sanctuary, I may have something for you. And what do we have here? A priest and a mercenary out for a friendly stroll? May the gods be with you, Plistos. Is that so? And what were you both chatting about so fervently, might I ask? I'm filthy and could use a good bath. The kind priest here was pointing me in the direction of the bathhouse. Um, Yes, that's correct. The bathhouse is right over there. Now, if you'll excuse me... The baths are for healing the sick, not for washing the blood off one's hands. Leave. Ờ, đuổi mình đi à? Từ từ, giờ làm gì đây? Uhm. tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu đi 170 mét đuổi đi rồi đâu ta That old priest hiding by the tree. Nói dữ thần, đã giáo tiếng Anh, ừ. kêu như vô coi giùm anh để coi kiểu như ờ, dịch giùm ai đâu xong luôn đã thằng thằng livestream nó đã dở tiếng anh gặp hai đứa coi livestream chung cũng dở tiếng anh người mù đi trong đêm à. nếu như tôi nhìn cái chữ tôi nhìn nguyên một câu á là tôi có nghĩa là tôi đoán được từng chữ từng chữ tôi gấp lại nhưng mà có nhiều chữ tôi không biết nó là cái gì luôn chịu nên cái đoạn mà mấy thằng dạ thằng nào ấy rồi nó cầm nguyên cái đao luôn kìa nó đeo nguyên cái đao sau lưng kìa à. quýnh lộn quýnh lộn mày quýnh lộn mày quýnh lộn mày Ôi dạ Ui Ôi Đông vậy Thôi sao đông vậy Từng thẳng thôi chứ Lấy khiên lấy khiên Lấy khiên Lấy khiên Ôi dạ Đào nha Đào nha Lấy khiên thi đại học 5 điểm trăm <laughs> điểm anh kia em ơi giết thằng này giết thằng này cái thằng bắn cung phía sau ba thằng bay ba thằng bay hay lắm ôi ôi ôi ôi ôi giọt giọt giọt giọt giọt ôi giọt giọt giọt giọt giọt còn ôi còn thằng lòn này nữa ui ui ấy da vãi liền, tôi sẽ đi giết mấy thằng cung trước tức thiệt Sao không cho tôi lấy khiên ra Né đã, đều giúp mày bắn cùng Con mẹ mày Bắn đầu quá nha Bắn đầu lắm nha Ơ ờ, ơ ờ. Thằng lò này mạnh vậy, mạnh vậy, mạnh vậy Đưa khiên đây Đưa khiên đây Bắn cùng Má nó bắn cùng rồi Không được rồi, không được rồi, không được rồi giết thằng bắn cung giết thằng bắn cung rồi nghe nói mày hay lắm mà hai thằng bay luôn mà nó quýnh đào quá hay lắm mà mày mày hay lắm mà ra đây đỡ nè đỡ ý à, cái đào nó ghê quá thôi chúng độc chết <laughs> phải liệt Tụi mày hay lắm tôi giết nó rồi Asclepios be praised. May the sick find peace. còn thằng nào nữa ô sư tử ủa xong chưa con chó con chó con chó ủa kìa là xong nhiệm vụ chưa? Sao nó không... Chờ còn xíu nữa Còn xíu mới xong nhiệm vụ nha Rồi còn xíu mới lên cấp Khó chịu thiệt chứ hình như là kiểu um, mấy đứa ở bên uh, youtube á nó không biết là tôi livestream bên này hay gì á có mấy đứa từ từ như là mình vô cái ngôi nhà này rồi kiểu tôi livestream uh, bên youtube chờ tôi qua facebook nó không biết có mấy đứa như uh, maria nè rồi uh, này nọ nó không biết nó, nó tưởng tôi vẫn còn lại lại bên kia nên nó chưa qua đây coi chút xíu lại đờ Sim để nói thường á tụi nó coi đờ Sim nhiều lẹ lẹ lẹ lẹ nhanh nhanh nhanh lẹ lẹ lẹ để lên cấp lên cấp mới ốp được 30 à nó nằm trong cái vậy là nằm trong cái nhà này rồi vô đâu đâu phải đâu ở ngoài ủa kỳ vậy gặp cái nhà này leo lên không được đấy chứ youtube đăng tin thông báo anh có đăng anh có đăng mà anh có đăng tin rồi anh còn livestream anh nói nữa xong rồi anh mới anh mới chuyển qua đây chứ đâu phải khơi khơi ơi gắn không vậy gắn nè gắn nè gắn mấy con rắn này độc lắm nha cắn cắn cỡ bốn hai mũi là mình là lên đường đó xong nhà thả rắn có mấy con rắn cũng không lo được I carved up every single one of those slimy malaikas. My babies! What have you done to my babies? Your snake! You! I only did what Pilenor told me. What? How? Well, what? I took care. <laughs> I actually... Đua nhanh thôi Lên cấp Xong In up In in up này phải để level 5 Spear này của mình level level 5 mới nâng được Bắn cung Tăng đam Thôi, ấp thôi Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha Bây giờ nghỉ chút xíu Cỏ 11 giờ là sẽ tôi sẽ làm cái hai Ok, bye bye